để có mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm và luôn trở lại ngay nếp hãy dùng dầu gội đi cho siêu mượt chỉ 500 đồng cho mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm đi cho siêu mượt